Vâng, kính chào tất cả cô chú anh chị cùng tất cả các anh em bạn bè tiếp tục quay trở lại với kênh sổ số miền Nam của mình. Và trước mắt tất cả mọi người đây chính là các bảng kết quả mở thưởng ngày thứ sáu ngày mùng 3 tháng 3 năm 2023 đúng không ạ? Thì à, ngày hôm nay thì gồm có ba đài đó là Vịnh Long, Bình Dương và Trà Vinh đúng không ạ? Điểm qua kết quả của các đầu thì đối đối đầu tiên đối với Vịnh Long thì có đầu đã sổ là con số 63 và đuôi là con cộng 2 tổng 2 và càng 3 đúng không ạ tiếp tục bình dương có đầu sổ ra con số 63 tiếp tục hai đầu ờ, con số 63 à, giống nhau các bạn nhé và tới trà vinh thì tiếp tục à, chạm 3 các bạn ngày hôm nay thì đầu nuôi chạm 3 khá là nhiều rồi Bình Dương sổ là con số 63 là con số đầu và nuôi là con số 392 tổng 1 và là càng 3 đúng không ạ tiếp theo Trà Vinh có số kép 33 là con số đầu và con số nuôi là con số 303 tổng 3 và là càng 3 đúng không ạ như vậy thì à, một cái điều khá là bất ngờ ngày hôm nay càng 3 các bạn này chạm 3 đầu đuôi chạm 3 khá là nhiều các bạn nhé 6 con số thì về 4 con số là chạm 3 rồi đúng không ạ rồi thì cùng kiểm qua kết quả uh, của các uh, đầu của các đài như sau các bạn nhé đối với vịnh long thì có đầu số 1 và số 2 là bị câm đúng không ạ tiếp theo bình dương thì có đầu số 2 và đầu số 5 là bị cong tiếp tục chơi trà vinh thì à, có đầu số 1 và đầu số 9 là bị cong các bạn rồi kết quả đã ra thì chúng ta tiếp tục đối chứng với trên kênh của mình cho tất cả mọi người tham khảo đúng không ạ thì à, mình nói rồi tất cả mọi con số mình chia sẻ thì là hoàn toàn miễn phí hàng ngày thì mọi người yêu mến kênh mình thì đăng ký kênh cũng như ấn like ủng hộ mình các bạn nhé thì ngày hôm qua cho kênh ăn à, đầu nuôi ăn à, lô tô rực rỡ thì tiếp tục ngày hôm nay xem kết quả xem thế nào à, chúng ta có gặt hái được thành công hay không các bạn nhé thì mọi người yêu mến kênh mình thì để lại cho mình những lượt like lượt, lượt đăng ký kênh các bạn nhé để mình có động lực mình lên video chốt số đều cho tất cả mọi người đầu tiên vịnh long thì mình có chốt cho tất cả mọi người đó là 5885 đúng không ạ 5885 8850 và thái thành công rồi các bạn và Bình Dương thì có còn không một một không đúng không ạ theo cái đường cầu ngày hôm qua mình chỉ tất cả mọi người thì à, thực rất tiếc ngày hôm nay theo cái đường cầu đấy nó đã gãy mất các bạn ạ không thì nó bị gãy mất rồi không bốn ở đây có hai nháy các bạn này ba nháy không muốn luôn rất là tiếc đúng không ạ và Trà Vinh thì mình chốt cho mọi người đó không không đúng không ạ không bàn này không cũng không có thái là thành công rồi đúng không và đầu đuôi trong ba đài thì 1881 2772 0220 và 9669 đúng không ạ à, chúng ta gạt thái thành công con 02 đầu đuôi 02 các bạn nhé 02 rất tiếc là 9669 không ạ thì nó lại về 63 à, 69 thì về 63 cũng khá là tiếc các bạn ạ 92, 96 về 92 đúng đó Như vậy thì tổng kết kênh ngày hôm nay à, gặt hái được thành công đầu đuôi đối với đài Vĩnh Long đúng không ạ? À, còn 02 đúng không ạ? Như vậy thì xin chúc mừng tất cả mọi người các bạn có theo à, đầu đuôi cho ba đài thì các bạn gặt hái còn 02 ở đài Vĩnh Long các bạn nhé. Thì mình nói à, rồi tất cả mọi số mình chia sẻ cho tất cả mọi người thì hoàn toàn miễn phí thì mọi người đăng ký kênh cũng như ấn like của hộ mình để mình có động lực có tinh thần các bạn nhé Em qua kênh ăn rực trợ mà không hiểu lý do tại sao lại lượt like của tất cả mọi người hơi bị ít các bạn ạ không không không ờ, khuyến khích mình thế nào cả các bạn khá là buồn các bạn rồi thì ờ, sau khi kết quả đã sổ ra thì mình tiếp tục mình lên kênh và mình chốt số công khai cho tất cả mọi người luôn vì cái đường cầu nó gãy cho nên mình không chia sẻ nữa các bạn nhé còn ngày hôm nay mình sẽ chốt số công khai cho tất cả mọi người luôn đối với thành phố Hồ Chí Minh mình chỉ có con đô 89 và 98 Long An mình sẽ có con đó là con tám sáu và sáu tám rồi Bình Phước sẽ có con lô hai ba ba hai Hậu Giang bảy tám 87 đầu đuôi 632 gồm có con 232 676 989 565 838 và con uh, à, 191 đầu đuôi số 4 dài các bạn nhé. Ừ, cho nên là những con số cho tất cả mọi người tham khảo vào ngày mai, ngày mùng 4 tháng 3 năm 2023 đúng không ạ? Thì tất cả mọi con số mình à, đưa ra cho tất cả mọi người tham khảo thì hoàn toàn là miễn phí. Mọi người yêu mến kênh thì đăng ký kênh cũng như like của mình các bạn nhé. Với video thì mình xin chào gặp lại tất cả mọi người. Chúc cho tất cả mọi người chúng ta ngày mai có một ngày à, cuối tuần thật là vui vẻ, à, đầm ấm và gặt hái nhiều thành công, gặp hái nhiều may mắn đúng không ạ? Xin chào và gặp lại tất cả mọi người.